Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em một lần nữa quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cùng với kênh Tiếng Bóng Đá nha anh em Đó thì trong video lần này Tiến sẽ nhận định cũng như là phân tích cho anh em thêm một cái trận đấu tại Hoàng Anh được diễn ra vào lúc 21 giờ tức là 9 giờ tối ngày hôm nay Trận đấu giữa Bayern với uh, Wolverhampton nha anh em Trận đấu này được là uh, trận đấu này thuộc cái vòng thứ 34 tại giải đấu Hoàng Anh Đấy thì trước khi mà nói về trận đấu này anh em uh, nhớ để lại cho Tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng Số Kèo cùng với kênh tiếng Bóng Đá nhé thì tiến cũng xin giới thiệu thêm một cái kênh à, một cái kênh tiến vừa mới lập ở đây cho anh em tham khảo các mã kèo về các trận đấu tại sea games nhé anh em đó đó chính là cái kênh tiến bóng đá vip này nè anh em có thể tìm kiếm cái kênh này của tiến bằng cái cách là vào kênh tiến số kèo đó tìm đến cái phần kênh gắn vào sẽ thấy được cái đời xuất kênh tiến bóng đá cùng với tiến bóng đá vip đó thì tại cái kênh tiếng bóng đá vip này tiến sẽ lên full các trận đấu tại cái giải uh, sea games 32 cho anh em tham khảo nhé thì vào ngày mà vào vào hôm nay à, lúc 4 giờ chiều này đó 16 giờ cũng như 19 giờ là 7 giờ tối nay sẽ có hai cái trận đấu tại à, trận khai mạc của SEA Games 32 diễn ra đó U22 Indo với U22 Philippines diễn ra lúc 4 giờ chiều này đó rồi trận giữa Campuchia đội chủ nhà Campuchia với à, Đông Timor diễn ra lúc 7 giờ tối đấy anh em có thể vào cái kênh tiếng bóng đá vip để tham khảo uh, hai các mã kèo ở trong hai trận đấu này mà tiếng nó đưa lên nhé ok quay trở lại với cái video uh, lần này tiếng như tiếng đã nói tiếng sẽ nhận định cho anh em trận đấu giữa Titan với Quân thì trước tiên anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra trước nha anh em đây thì uh, hiện tại anh em có thể thấy là đội chủ nhà Baytan đang chấp đội khách Wolver với mức chấp là uh, chấp một hòa cả trận đó và chấp 0.5 ở ngay trong hiệp 1 còn về mã kèo tài xỉu ở trận đấu này đó chính là mã kèo tài 2.5 ở tài xỉu 2.5 cho mã cả trận và một hòa ở ngay trong hiệp 1 còn về phạt góc thì cũng đã có mã kèo là bay Brighton chấp góc trước cái thằng Wolver mới mới chấp là ba hòa đó và chấp 1.5 à, trong cái mã kèo chấp góc ở hiệp 1 còn về tài xỉu góc ở trận đấu này khá là cao nha anh em đó kèo à, tài xỉu góc là 10 hòa cho mã cả chặn và 4.5 cho mã kèo ở ngay trong hiệp 1 thì tiến cũng chia sẻ thêm cho những anh em nào chưa biết viết tắt ở đây ft đó chính là cả chặn nha anh em và ht là ở ngay trong hiệp 1 anh em nên nhớ nhé ok thì à, trước khi đưa ra những cái sự lựa chọn an toàn nhất thì à, tiến có đôi lời muốn chia sẻ với anh em như thế này này đây là những cái mã kèo mà tiến đã sàng lọc đó để đưa lên trên cái bảng này cho anh em tham khảo thôi vì tiến không tiện đưa lên những cái kèo trực tiếp trên trang nữa nhé anh em đó vì nó sẽ đánh đi cái chính sách của youtube ấy nó sẽ xóa đi những cái video này của tiến ok chưa cho nên tiến mới sàng lọc ra những cái video như thế này để đưa lên đây cho anh em thôi anh em nên nhớ à, để có được một cái trang chơi cũng như có nhiều mã kèo hơn để anh em đầu tư đó có hàng chục mã kèo này và hơn cả trăm mã kèo khác nữa ở trên trang ấy không bị mất like mất phí gì hết ví dụ như mã này bay tành chấp một mà ăn bỏ một ăn không chấm tám chín này anh em thử chơi bên ngoài qua thầu qua còi nó dẫn đưa anh em chấp một luôn nhưng nó chỉ cho anh em ăn 7 ăn 75 thôi nó sẽ cắn một khúc trên đầu anh em chứ chơi kiểu đó đó nếu như mà anh em thua nó lại được qua hồng từ cái số thua anh em em anh em thắng ấy, nó lại ăn được cái like cái số uh, ăn được cái chấm thì anh em thắng chơi như vậy để chơi làm gì đúng không chơi như đường nào cũng cũng bị tụi nó ăn trên đầu hết thà anh em tự cầm cái trang chơi thắng thua cũng chả ai biết hết ăn lại ăn đủ nữa không có bị thua mất like mất phí ở đây hết đó nhiều khi mình thua mình lại được thi, hoàn thêm cái tiền hoa hồng từ cái trang của mình nữa ok cho anh em thì nếu như mà anh em thật sự tin tưởng ấy à, và anh em có muốn được một cái trang chơi uy tín ấy đó có thể vào tự do các mã kèo mà anh em muốn cũng như là nạp rút danh này mà nó lại bảo mật thông tin nó cực kỳ uy tín luôn trang hàng đầu châu âu mà anh em cả triệu người chơi chứ không phải riêng gì anh em nữa đó cho nên tiến chỉ là cái người mà giới thiệu cho anh em thôi nếu như mà anh em thật sự muốn chơi cứ inbox cho tiến nhắn tin cho tiến đó liên hệ cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái uh, nền tảng khác mà tiến có để ở dưới phần mô tả trong video này đó facebook telegram cùng với uh, tiktok và fanpage tiến có ghi ở dưới phần mô tả anh em cứ ấn trực tiếp vào một trong những đường link đó nhé còn không cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo tiến nhắc lại một lần nữa 0963 731 346 anh em nhìn vào màn hình phía dưới góc này là thấy này đó nhưng mà bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng nhé cùng với đó là có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là anh em phải sử dụng ví momo chỉ cần một trong những điều kiện đó thôi anh em cứ liên hệ cho tiến đi tiến sẽ giúp đỡ anh em đưa anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái trang chơi uy tín nhất để anh em không phải bị mất like mất phí gì hết có thể tự do vào những mã kèo mình thích luôn có nhiều mã kèo hay lắm anh em anh em lên trang anh em mới thấy được thôi đó còn đừng lo cái việc mà không biết cách chơi trên trang tiến sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho anh em nếu như mà anh em cần ok chưa đó còn quay lại với cái à, mã kèo hiện tại đó anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích nhận định về cặp đấu này nhé sau rồi chúng đó chúng ta sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư kiếm cơm gạo ok thì nhìn qua màn hình anh em có thể thấy được đây đầu tiên đó chính là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này đó bay Bayern sẽ ra sân với sơ đồ khá là quen thuộc ở cái mùa giải năm nay đó chính là 4231 tiền đạo cấm đau nhất đó chính là Danny webb à, ờ, cùng với cái bộ ba hậu công cho webb đó chính là Mitoma cùng với Alistair và cái thằng Solimat đó thì uh, như tiếng nghiêng tiếng luôn nha anh em nghiêng tiếng là theo dõi ba tành đá cái mùa giải năm nay phải nói ba tành đá cực kỳ cháy luôn em đặc biệt là cái cái cái bộ ba bên cánh uh, uh, bộ ba bên cánh phải của cái thằng ba tành đấy đó cái thằng Solimat này cùng với Rob này đó và Litter thì cái bộ ba này phải nói là thi đấu cực kỳ hay bên cánh phải luôn em đều làm chủ trước mọi đối thủ luôn đó à, và những cái pha phản công cũng như những cái pha mà tạo nên những cái đường tiến cạo ờ, tiến ờ, kiến tạo để cho cái cầu thủ tiền đạo có thể à, à, ghi bàn và đối mặt thủ môn anh em nói chung là cái bộ ba của cái thằng bay tành bên cánh phải rod này mát này cùng với alister thì đang có phong độ cực kỳ cao đó và cái bộ ba này hiện tại đang cực kỳ ăn ý với nhau luôn em đó cho nên à, chắc chắn là là cái bộ ba bên phía của à, uh, Wonwer cũng như là hai cái hậu vệ cánh phải của Wonwer chắc chắn là sẽ phải thi đấu rất là vất vả trong cái trận cầu đêm nay đúng không anh em đấy thì uh, còn về đội khách uh, Quân Quân sẽ ra sân với sơ đồ 442 đó cái bộ đôi tiền đạo của Quân Quân đó chính là Diogo Costa này cùng với uh, ờ, Mateo Cunha đó thì đây chỉ là cái sơ đồ dự kiến mà chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo thôi tiến sẽ không nói nhiều về cái sơ đồ này nhé anh em vì chắc chắn là trước giờ bóng lăn uh, có thể là huấn luyện viên sẽ thay đổi hoàn toàn những sơ đồ này đó khi mà biết được sơ đồ ra sân chính thức thì lúc đó thì tiến sẽ uh, cập nhật lên nhóm trực tiếp cho anh em theo dõi những cái mã kèo nó chuẩn nhất ok chưa thì tiếp theo anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái thông tin chấn thương của hai đội này đầu tiên là bay tành bay tành thì nó đang thiếu đến 5 cầu thủ chấn thương trong cái trận cầu đêm nay đặc biệt là các cầu thủ rất là quan trọng như là lâm tây cùng với lanala đó bên cạnh đó còn có sự vắng mặt của Satmiento này đó cùng với Mulder và về cái trường hợp của cái thằng Evan Frozen thì cũng có dấu hiệu bình phục và đang có cái dấu hiệu là có thể ra sân trong trận cầu đêm nay nha anh em còn về đội khách World World thì chỉ thiếu vắng mỗi hai cầu thủ trên băng ghế chấn thương mà thôi đó chính là Chiwinho cùng với uh, à, uh, à, Caladis đó và tiếp theo đây à, tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái bảng xếp hạng hiện tại của hai đội này đầu tiên là đội chủ nhà Brighton thì đang có được một vị trí cực đẹp ở trên bảng xếp hạng ngoại Anh đó với 49 điểm sau 30 vòng đấu đứng ở vị trí thứ 8 14 thắng 7 hòa và 9 thất bại ghi được 55 bàn thắng và để thủng lưới 40 bàn nhìn chung Brighton đang có một cái vị trí cực kỳ ổn luôn nha anh em đó nó mới chỉ thi đấu 30 uh, à, mà thôi nhưng mà đã có 49 điểm rồi nếu như mà nó thi đấu bằng số trận với Aston cũng như Tottenham là 33 trận mà nó lại toàn thắng ở ba trận phía trước đó thì chắc chắn nó sẽ có được 58 điểm và vươn lên được vị trí thứ năm luôn em đó một cái vị trí cực kỳ ổn dành cho bay Bayern đúng không à, nói chung bay Bayern vẫn còn nguyên cái cơ hội để lọt chân vào top 4 luôn chứ chưa nói đến việc là top 5 top 6 nữa em đấy thì nói chung quan trọng là bay Bayern nó có làm tốt ở những trận đấu còn lại hay không thôi đó nhưng mà nó, nếu mà nó giữ vững cái phong độ hiện tại thì chắc chắn một cái vị trí trong top 6 top 5 thậm chí là top 4 hoàn toàn có thể đối với Titan đấy còn về đội khách Wolver thì nó đang có được 37 ờ, điểm sau 33 vòng đấu 10 thắng 7 hòa và 16 thất bại này ghi được 29 bàn thắng để thủng lưới 44 bàn nhìn chung thì Wolver cũng đang có một cái vị trí cực kỳ an toàn trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh hiện tại đó và gần như nó đã ờ, uh, đứng yên ở cái vị trí này còn em nó sẽ cố gắng giữ nguyên cái vị trí ở giữa hạng này đó giữa bảng xếp hạng này để cho có được một cái sức tiếp tục thi đấu tại ngoại hạng Anh ở mùa tới đúng không anh em vì hiện tại nó đang bỏ xa cái nhóm ờ, cầm đèn đỏ gần nhất là Leicester đến 18 điểm cách biệt xin lỗi anh em đến 8 điểm cách biệt đấy thì với 8 điểm cách biệt nhưng mà phía trước chỉ còn 5 vòng đấu thôi chắc chắn là một cái vị trí an toàn sẽ dành cho Wolverhampton đúng không anh em đấy à, còn về cái phong độ của hai đội anh em hãy đảo qua cùng với tiếng này Đầu tiên đó chính là đội chủ nhà bay Brighton thì anh em có thể thấy là bay Brighton nó đã có được tổng cộng là 4 chiến thắng đó 4 chiến thắng một trận hòa và ba thất bại ở 8 vòng đấu gần nhất 8 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì uh, tiếc cho bay Brighton một điều là tại cái giải cúp F3 mới đây nó đã bị MU lội trên cái chấm penalty may gũi đầy uh, căng thẳng luôn em đó trên cái những cái pha xúc phạt penalty của hai đội với nó cực kỳ hấp dẫn ở vòng đấu vừa rồi luôn đó thì ờ, trận đấu này trong trận đấu chính thức thì Brighton cũng MU đã hòa với nhau tỷ số 0-0 nên à, rồi rồi quay tành nó mới chịu thất bại trước MU tại cái trận bán kết cúp e, cúp FA ngay trên cái lọt và sút penalty may gũi thôi đó và cũng uh, xin chúc mừng cho MU đã gặp được Man City ở cái trận chung kết diễn ra vào tháng 5 tại cúp FA nhé anh em đó thì sau khi cái trận thua này Brighton tiếp tục nhận thêm một trận thua uh, khá là đáng tiếc trước cái thằng Nottingham Forest với tỷ số là 1-3 ngay trên sân nhà của Nottingham đấy thì trước đó Brighton có phong độ cũng cực kỳ ổn anh em trong vòng 6 à, trận à, ở trong vòng uh, 6 trận gần nhất nó đã có được là 4 chiến thắng một hòa và chỉ nhận một thất bại một hai tối thiểu trước Tottenham mà thôi phong độ cực kỳ ổn của Brighton luôn trong đó có những chiến thắng cũng khá ấn tượng này nè như 1-0 trước Crystal Palace 5-0 khá là đậm trước cái thằng Rim tại cúp FA cũng như là 2-0 trước Bournemouth này và thắng 2-1 trước Chelsea luôn em ngay trên sân nhà của Chelsea luôn phong độ cực kỳ ổn của Brighton còn về đội khách à, uh, Wolverhampton dạo gần đây nó cũng có một cái phong độ khá là tốt anh em không đến nổi tệ khi mà phải nói là uh, nó đã thay đổi hoàn toàn đó để uh, có được một cái vị trí khá là an toàn trên bảng xếp hạng hiện tại thì anh em nhìn vào là, ờ, là sẽ thấy này uh, quân nó đã kiếm được tổng cộng là 10 điểm ở năm vòng đấu gần nhất tại ngoại ngành đó với 3 thắng một hòa và một thất bại một hai trước Leicester À, trong đó có những chiến thắng cũng cực kỳ ấn tượng 2-0 trước Benford một đội bóng có phong độ cực kỳ cao cũng như là 1-0 trước ông lớn Chelsea và mới đây nhất là chiến chiến, thắng là 2-0 trước Crystal Palace anh em đó phong độ cực ổn của Wolver trong những cái trận đấu gần đây à, và anh em hãy xem thêm về phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội này đây thì trên sân nhà trên sân nhà Brighton nó đã có được tổng cộng là à, hai uh, thắng một hòa một thất bại ở uh, xin lỗi anh em hai thắng và hai hòa ở bốn trận đấu gần nhất và nó đang bất bại nha anh em đó riêng cái trận thua này là nó nó hòa không đều và chỉ thua trên chấm bên team may gũi trước mũ mà thôi còn lại là 5-0 trước Gimber cũng như 1-0 trước Crystal Palace và hòa hòa ba điều trước cái thằng Brentford một phong độ cực kỳ ổn của Brighton trên sân nhà còn về đội khách uh, One World tuy là dạo gần đây nó có phong độ cực kỳ tốt nhưng mà chỉ tốt thì nó thi đấu được trên sân nhà thôi anh em đó ba trận thắng ở bốn vòng đấu gần nhất trên sân nhà của One World đó còn về cái phong độ sân khách thì One World này nó thể hiện một bộ mặt hoàn toàn bạc nhược anh em đó một bộ mặt hoàn toàn khác khi mà có được 3 thất bại và hai trận hòa ở năm vòng đấu gần nhất khi mà làm khách của đội bóng Wolverhampton đó những cái chiến làm khách của Winworld lúc nào nó cũng gặp sóng gió hết anh em đặc biệt nó phải đối đầu với thằng Bay Tành đang uh, đua cái cạnh tranh cái ngôi vị là top 4 ngoại hạng Anh đó với một cái phong độ cực kỳ cao thì chắc chắn sẽ khó khăn dành cho Winworld trong cái cuộc đối đầu đêm nay thì tiếp theo đây anh em hãy đảo qua thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội cùng với tiếng này Đấy thì nhìn vào có thể thấy là Bayton cùng với Wolver đã có mỗi bên được hai chiến thắng khi mà đụng độ với nhau ở bốn cuộc chạm trán gần nhất. Đó, thì riêng ở cái mùa giải năm nay Bayern nó cũng đã có chiến thắng 3-2 trước Wolverhampton ngay trên sân nhà của Wolver luôn em à, thì cái chiến thắng này cũng à, giúp cho Bayern một phần nào đó có thêm nhiều động lực cũng như là là với cái lợi thế với cái phong độ nè cũng như là với cái trình độ hiện tại mà đội bóng Bayern à, đang có nè với cái lối chơi đang rất là gắn kết chắc chắn một chiến thắng của Wolver ở trận lượt về đêm nay sẽ là dễ dàng thôi nếu như mà Bayern tận dụng tốt được những cơ hội mà nó tạo ra đó cũng như là cái phong độ của nó phải giữ nguyên như ở những vòng đấu trước khi mà được thi đấu trên sân nhà đúng không anh em thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về một ít thông số khác trong cái lịch sử đối đầu của hai đội này đây 4 trên 5 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai đều có từ 3 bàn thắng trở lên cũng như có từ 11 quả phạt góc trở lên đó về cái ờ, cái cái mã phạt góc thì Tành thường tạo ra rất là nhiều các quả phạt góc anh em Wolver cũng vậy đấy nhưng riêng về cái mã thẻ phạt thì 9 trên 10 trận hai đội đối đầu với nhau thì đều có dưới 4.5 thẻ mà thôi đó thì với những thông số này cũng như cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra thời điểm này với những gì mà tiến đã phân tích nữa thì tiến lại có những mã kèo như sau có thể cho anh em đầu tư đây anh em hợp mã trùng máu thì vào nhé còn không thì có thể đánh ngược lại thôi đầu tiên anh em có thể vào cho tiến đó chính là mã kèo tài gốc ở ngay trong hiệp 1 cho tiến đó thứ hai là anh em vào mạnh cho tiến mã kèo bay tành cũng như mã kèo tài ở trong trận đấu này đó thì đây chính là ba cái mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em trong cuộc đối đầu giữa bay tành cùng với quân Wolverhampton đó vì sao mà tiến chọn kèo gốc à, tài gốc ở ngay trong hiệp 1 vì chắc chắn cái lối chơi của Titan ở mùa giải này nó đang chơi theo cái kiểu mà nó muốn có lợi thế từ đầu chặn anh em cho nên chắc chắn nó sẽ ép sân hoàn toàn chứ Wolver đặc biệt là được thi đấu trên sân nhà nữa và mức chấp handicap ở trận đấu này khá là cao chấp một hòa cho mã cá chặn đấy vì vậy cho nên Tiến dự đoán trận đấu này ở hiệp 1 sẽ xuất hiện rất là nhiều góc cũng như có chiến thắng 1-0 dành cho Titan ở ngay trong hiệp 1. Đó, nhưng đây chỉ là những cái dự dự định nhận ờ, định của Tiến trước cái giờ bóng lăn thôi. Đó nên Tiến cũng chưa có tự tin cho lắm với cái mã là Titan chấp nửa trái cho ngay trong hiệp 1 à, ờ, tiến chỉ sợ là nó hơi bế tắc trong hiệp một anh em nhưng mà nếu như mà nó bế tắc thật sự thì nó sẽ xảy ra rất nhiều quả phạt góc đúng không anh em đó nhưng mà tiếng tin là bay Brighton sẽ có điểm trong cái uh, hiệp thi đấu thứ hai đó và tiếng dự đoán trận đấu này uh, sẽ về với cái mã là có từ 3 bàn thắng trở lên cũng như bay Brighton sẽ giành chiến thắng cách biệt từ 1 đến 2 bàn trở lên đó chứ quên Wolverhampton và mã tài gốc ở trận đấu này là mã tài 4.5 ở ngay trong hiệp 1 anh em tin tưởng có thể đầu tư theo tiếng nếu như mà hợp mã trùng máu với tiếng ok chưa còn những anh em nào mà thấy uh, ờ, tiếng nhận định sai có thể xem như là tham khảo thôi và anh em không cần vào cũng được đúng không tiếng đâu có bảo anh em vào đâu xem như tham khảo để có thêm kinh nghiệm thôi uh, nếu như thấy hay thấy hợp mã thì ủng hộ tiếng rồi vào thôi đó còn những mắc kèo chuẩn hơn thì trước giờ bóng lăn khi mà nắm bắt được cái lối chơi cái sơ đồ của hai đội ấy biết được cái đội hình ra sân chính thức lúc đó tiếng sẽ đẩy những mã kèo chuẩn hơn lên riêng trên nhóm cho anh em chơi còn để vào cái nhóm của tiếng cũng như anh em muốn có một trang chơi uy tín thì bắt buộc anh em phải có được cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online internet banking anh em hoặc là anh em có sử dụng ví momo đó tiếng nhắc lại một lần nữa nhé anh em phải có được số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking gọi là chuyển khoản online ấy hoặc là có sử dụng ví Momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho Tiến qua số Zalo 0963 731 346 à, Tiến ghim ở phía dưới màn hình trong video nè hoặc là bốn cái đường link khác ở trong phòng mô tả đây Tiến cũng giới thiệu cho anh em luôn uh, mỗi cái video tiến đăng lên tiến đều ghim những cái uh, đường link cá nhân dưới phần mô tả anh em anh em ấn vào phần mô tả sẽ thấy được nè Facebook, Tele cùng với fanpage và TikTok liên hệ một trong bốn cái đường link trực tiếp này đó còn không anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo uh, 0963 731 346 ok cho anh em đó thì anh em cần cứ liên hệ đầu tiên sẽ giúp đỡ tất cả anh em anh em thật sự cần thì liên hệ nhé còn nếu như mà sợ này nọ thì tốt nhất né ra tiếng không có gì thời gian mà đi giải thích cho nhiều anh em biết đâu hoặc là cái trang này nó uy tín hay nọ hay hay sao đâu đó chỉ cần anh em tin tưởng thôi tìm đến tiến tiến sẽ giúp đỡ anh em à, ok thì à, tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em đó những mã kèo chuẩn hơn tiến nhắc là một lần nữa tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm nếu như có gì thay đổi trong cái đội hình chính thức của hai đội trước giờ bóng lần ok thì anh em nếu mà thấy nhận định của tiến hay hợp mã thì anh em để lại một like cho tiến ở trong cái video này nhé cũng như bình luận về cái tỷ số cuối cùng của cặp đấu này tiến sẽ dành tặng cho anh em nào mà bình luận à, nhanh nhất và chuẩn nhất là 500k tiền mặt bằng cái hình thức là chuyển khoản online nhé anh em Ok thì anh em cũng đừng quên là ấn nút đăng ký theo dõi kênh Đầu tiên đó chính là kênh Tiếng Sâu Kèo Thứ hai là kênh Tiếng Bóng Đá này Thứ ba là cái kênh Tiếng Bóng Đá VIP Thì Tiếng cũng nhắc lại một lần nữa Tiếng Bóng Đá Tiếng Bóng Đá VIP cái kênh này Tiếng sẽ lên full các trận đấu tại cái giải SEA Games 32 này cho anh em nhé anh em đừng có bỏ lỡ các trận cầu mà Tiến ờ, đưa lên tại cái giải SEA Games 32 đầy hấp dẫn tại cái kênh tiếng bóng đá VIP nha anh em. Ok thì uh, Tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư nhé, đặc biệt là trong cái trận cầu đêm nay giữa Bay Tành với World World. Đó, và tiến cũng chúc cho anh em cùng với gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nha